Xin chào toàn thể anh em đam mê cờ bạc bịp đã quay trở lại với kênh youtube của Tuấn Macao Thì uh, thưa anh em, hôm nay thay mặt à, điện tử điều khiển nghe nhìn tất cả Tôi sẽ giới thiệu cho anh em về một cái dòng sản phẩm à, hỗ trợ anh em chơi bài bịp một cách hiệu quả Nhất là đối với các bộ môn như là liêng, ba cây và bài cào Thì uh, sản phẩm tôi sẽ giới thiệu cho anh em chính là con ví đổi bài Thì ví đổi bài trên thị trường hiện nay có hai dòng chính là một là của đầu và hai là của Nhật thì với những cái dòng đổi ví đổi bài của tàu và của Nhật mẫu mã cơ bản thì nó sẽ giống nhau thôi anh em nhìn này mẫu mã ví này cơ bản thì hai dòng này nó sẽ giống nhau thôi chỉ khác nhau cơ bản nhất là chất liệu da và động cơ tiếng ồn bên trong Đấy. motor cháo đổi bài của nó cũng sẽ khác nhau thì với những con ví Nhật như thế này thì à, chất liệu da của nó hoàn toàn là da thật 100% còn những cái con uh, ví tàu như thế này thì nó là ra tổng hợp nha anh em thì uh, tùy vào túi tiền của anh em tùy vào lựa chọn của anh em anh em sẽ lựa chọn một cái con ví đổi bài thích hợp nhất thì uh, mình sẽ nói sơ qua cho anh em về cái thiết kế của nó nhé thì anh em nhìn này mẫu mã này đây là ví nam dòng ví đứng nhỏ gọn này anh em nhìn này rất là nhỏ gọn đúng không ạ bằng lòng bàn tay mình cầm thoải mái đúng không cầm nắm thoải mái rất là nhiều ngăn anh em có thể đựng tiền đựng giấy tờ Đấy. bảo quản tài sản của mình Đấy. không dùng đi chơi uh, bịp thì anh em có thể uh, đựng tiền đựng giấy tờ Đấy. chất liệu da rất là nhiều ngăn nha anh em đây uh, bên trong thì uh, chúng tôi đã thiết kế một cái motor motor gọi là motor cháo đổi bài. thì uh, đây nó là chính là những cái mỏ cháo đổi bài như thế này đây, đây là một cái mỏ cháo đổi bài nằm trong ví đây là mỏ mini nhé rất là nhỏ gọn anh em nhìn này anh em muốn đặt riêng mỏ này thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình 0834 66633 mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách à, thiết kế con mỏ này vào từng một cái dòng sản phẩm riêng nhé không phải chỉ là một con ví này đâu anh em có thể thiết kế vào áo vào quần đấy, vào cổ tay cổ chân mùa đông thì anh em thiết kế vào áo khoác rất là thích hợp còn à, về con ví này thì khả năng tráo đổi bài của nó tuyệt vời rồi không có gì phải chê cả một tờ Nhật đổi bài êm và chống ồn mình sẽ lấy bài ra test thử cái khả năng cháo đổi bài của nó cho anh em xem thì uh, ví này là ví sạc pin nhá ví sạc pin đấy anh em đầu sạc của nó đây anh em sạc từ khoảng uh, à, 3 đến 4 tiếng khoảng hơn 4 tiếng là nó sẽ đầy và khi đã đầy thì anh em có thể chơi thoải mái thi thoảng mình mới cháo đổi thì anh em có thể chơi vài ngày đấy. còn trong một trận chơi kéo dài tầm cả đêm hoặc là một ngày liền nó trao đổi thoải mái anh em ạ đây mình sẽ lấy bài test cho anh em xem à, ví trao đổi bài thì sẽ giúp anh em đục các lá bài cho nhau đây nhá là ca nha anh em anh em nhìn này là ca đây là con ví của mình ca này miệng miệng trao đổi bài nằm ở đây anh em nhé Đấy. anh em khi chơi chỉ cần để cái miệng này lên trên là được rất là đơn giản anh em nhỉ bài đến gần miệng nó sẽ trao đổi là hai nhá đổi là hai lá cho nhau này đó anh em nhìn thấy không ạ rất nhanh và êm luôn thì uh, trong cuộc chơi uh, cách chơi cách trao đổi như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em anh em chỉ cần tập theo cái cách mình hướng dẫn là anh em sẽ sử dụng uh, ngon lành con ví này thôi đấy nút nhả bài góc ví anh em ấn là nó sẽ nhả ra khi anh em nhả bài ra thì người ta muốn đếm bài kiểm tra bài thì mình sẽ nhả bài ra úp lại bài và bài đọc để à, người ta không phát hiện ra được thì à, khi đi chơi đúng không ạ chẳng hạn như à, mình sẽ phải hao một lá vào trong cây ví này ví này anh em nhớ cho mình là mang đến là hoàn toàn xanh chín nha không hề có một cái lá bài nào ở trong ví này cả mà trong cuộc chơi mình sẽ phải trực tiếp hao đi một lá bài mình sẽ hao đây ví dụ bài của mình nhận được một cái bài điểm như thế này đây khi mình chơi liêng nhé bộ môn liêng đi Ờ, chơi liêng và ba cây chính là thông dụng nhất và áp dụng vào con ví này rất là hiệu quả Đấy, liêng nhá mình chơi được bài như thế này uh, một tịt đúng không em khi chơi điểm một tịt như thế này thì chơi liêng thua là cái chắc đúng không ba cây thì cũng càng thua thì mình phải hao một cái lá bài vào mình sẽ lựa chọn những cái ván điểm thấp đúng không ạ điểm thấp thì mình hao vào đây này, cách hao này anh em chỉ cần chéo check hình chữ B một góc rất là nhỏ như thế này đưa lại miệng đưa lại miệng ví ví sẽ đổi đi đúng không anh em trong cuộc chơi thì các em hãy lựa chọn cái thời điểm thích hợp chẳng hạn như người ta xuống ra và mình xuống tiền ra vào tiền hoặc là lúc người ta nặng bài xem bài thì ờ, mình sẽ cháo nói chung là anh em uh, mua được đồ của mình đồ của mình thì luôn luôn là đồ đảm bảo chất lượng ok còn khi đi chơi quan trọng anh em có dám tráo đổi hay không còn ờ, đã dám tráo đổi thì mình đảm bảo với anh em luôn là chiến thắng 100% ok đấy nhá mình đã hao được một cái lá át vào trong rồi Đấy, em cứ chơi bình thường thôi khi nào mà nhận được một cái bài mà đổi với cái ad này thích hợp thì à, mình sẽ đổi đúng không ở đây mình sẽ ví luận ừ, ví dụ luôn cho anh em Đấy, anh em à, có thể đổi được à, sáp này đổi được liêng này Đấy, đổi được điểm to mình sẽ ví dụ một cái ván đổi sáp cho anh em à, tùy vào cái độ may mắn nói chung là cũng tùy vào ván bài thôi anh em mà nhận được một cái lá thích hợp thì anh em sẽ tráo đổi còn không à, hợp thì anh em không cần phải tráo đổi làm gì mình ăn những cái ván quyết định đây chẳng hạn như cái ván này 4 điểm đúng không ạ anh em cứ xuống tiền Đấy, mình cứ tố chơi liêng thì mình có thời gian mình tố thì anh em cứ xuống tiền bình thường nhé Đấy, xuống tiền bình thường thì anh em nhìn này cây hai ở cuối đúng không ạ mình sẽ để cây hai ở cuối chéo hình chữ V chéo một góc rất nhỏ thôi không cần phải rộng quá Đấy, anh em nhìn thấy không rất là nhỏ vừa vào miệng ví mình sẽ làm chậm cho anh em xem nhé Đấy. đây này anh em nhìn nhé mình thao tác rất là chậm còn à, khi anh em làm theo cách của mình tập luyện khoảng 15-20 phút là anh em sẽ đổi quen và anh em sẽ đổi rất là nhanh người ta chỉ cần chớp mắt một cái thôi là anh em đã đổi được rồi vì cái ví này đổi rất nhanh và mạnh đấy mình chỉ cần đưa vào là thành bài sharp 3 đấy anh em nhìn không chơi sharp 3 như này riêng ba cây đều ok cả đấy. đấy rất là đơn giản đấy thôi chơi xong thì ấn nhả bài ra anh em mà đấy, <coughs> có cảm nhận như thế nào hoặc là thắc mắc gì về con ví thì cứ comment trực tiếp xuống phía bên dưới cho mình nhé hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp với Tuần Macao qua hai số điện thoại 0834 6633 và 0346 0947 để được tư vấn chi tiết cụ thể. Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh để à, ủng hộ Tuân Macao và biết tới nhiều cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp tiếp theo mà Tuân Macao sẽ giới thiệu cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.